Dạ, à, Phước Cần Thơ xin à, kính chào cô chú, anh chị và các bạn nha à, Trở lại với à, máy ấm dưỡng lão Thì à, hôm nay à, à, Phước sẽ à, cập nhật tiếp cái tiến độ Cũng như là à, báo cho cô chú, anh chị gặp à, Hiện tại là đang à, gặp một số à, trục chặt à, chút xíu thôi Chứ không có gì là đáng lo đáng lo ngại Thì à, bây giờ Phước sẽ cập nhật trước nha xong rồi Phước sẽ ờ, nói cho cô chú anh chị mình ờ, biết là hiện tại gặp những cái vấn đề gì rồi bây giờ mình đi vô nhé lót xong hết trơn rồi nói chung là bây giờ là cũng đã là 99 phần trăm rồi thì vừa làm tới đâu ờ, thì Phước sẽ nói tới đó riêng về cái bản hiệu hiện tại là hồi bữa trước nhiều Phước có nói á, là sẽ tính là bản hiệu để máy ấm dưỡng lão tuy nhiên á về uh, máy ấm dưỡng lão thì chắc cô chú anh chị cũng đã biết đầu vô á thì à, Phước cứ nghĩ là mình cứ nói là mấy dưỡng lão vậy thì à, mục đích chung của mình cũng là để à, nuôi dưỡng các cụ già neo đơn không nơi nương tựa à, tuy nhiên khi mà để một cái bản hiệu lên mấy ấm dưỡng lão á, thì à, à, bên khu vực địa phương chính quyền địa phương họ cũng à, tư vấn thêm hỗ trợ thêm cho phước là phải có những cái vấn đề về pháp lý à, pháp lý ở đây tức là mình phải có một cái cơ quan chức năng hay là mình phải à, thông qua đâu đó tổ chức từ thiện nào đó còn riêng về phước ở đây thì không có một cái tổ chức từ thiện nào nữa à, và cũng không phải là tổ chức từ thiện luôn nên à, cái vấn đề về bản hiệu thì à, trong tâm mình tự hiểu thôi đây chính là như vậy còn về bản hiệu thì chắc có lẽ phước xong rồi ở thì cô chú anh chị mình cứ nghĩ đơn giản đây là một cái ngôi nhà nhà tình nghĩa hay là nhà nghĩa tình gì đó mà tự trong tâm mình biết thì mình kêu này kêu là mấy ông những lão thôi chứ à, phước sẽ không để bản hiệu nha tại bản hiệu mình để lên thì nó dính tới nhiều cái vấn đề à, cái thứ hai nữa là bên à, chính quyền địa phương á họ cũng có nói với phước là nếu mà đặt cái bức tượng mẹ quan âm ngay chỗ này ngay chỗ này nè xích đây xíu đi ngay chỗ này thì à, phải có giấy tờ của bên à, giáo hội phật giáo họ cho phép rồi nữa nên à, cái vấn đề về tại vì họ vấn đề từ thiện bây giờ hiện tại là đang rất là tế nhị như cô chú anh chị cũng đã thường à, theo dõi ở trên à, à, trên các mạng trang mạng xã hội về à, những cái chỗ nơi nào đó à, bởi vậy giờ mình đặt tượng á, thì nó sẽ bị ảnh hưởng rồi giờ phước không biết làm sao nữa nên tượng thì chắc có lẽ là phước sẽ à, à, không đặt à, và phước cũng đã liên hệ với à, à, ni sư huệ phượng tại chùa an long ở quận cái răng thành phố cần thơ để cúng dường lại cái bức tượng và chỗ này thì nữa mình chỉ làm một cái hòn non bộ thôi tại vì ở trước này mình để tượng rồi mình thờ rồi tùm lum tùm la thì người ta nghĩ cái là một cái nơi nào đó tín ngưỡng tôn giáo rồi mất công rồi à, nghĩ à, trục lợi kinh doanh từ thiện này nọ nói chung là thật sự là tại vì mình không có giấy phép rồi hết thì cứ nghĩ đơn giản trong tâm mình tự hiểu đây là một à, ngôi nhà một cái tổ ấm để cu mang những cái ông bà cụ neo đơn không con cái không chồng con thì cái vấn đề đó thì nó sẽ không bị không cần phải giấy tờ gì cả mình chỉ cần ờ, đơn giản là giấy tạm trú tạm vắng ví dụ như phước à, à, thấy bà cụ nào đó trong quá trình phước đi quay à, khổ quá không con cái nghèo quá à, thì mình có thể lôi về mình à, cung an tuy nhiên à, mình phải ra cái địa phương nơi cụ đang ở à, xin cái tạm vắng để cho cụ đi có giấy xong rồi khi đó về đây phước sẽ trình lên công an ở bên đây là giấy tạm trú thì cái vấn đề về tạm trú tạm vắng thì à, nữa Phước sẽ lên uh, lên trên uh, địa phương khu vực để Phước uh, nhờ họ tư vấn thêm là cái cách thức như vậy rồi ở đây nữa đặt sẽ đặt còn không bộ còn ở đây là mấy cái chú đồ lần trước như Phước nói á, là Phước sẽ không đặt luôn giống như mình không có duyên với mẹ đi thì thôi thì giờ ở đây thì Phước nữa sẽ để những cái câu thư pháp mình sẽ để những câu thư pháp thôi thư pháp về cha mẹ gì đó ông bà những cái câu như người ta thường là mấy ông thầy đồ nữa phước sẽ nhờ họ vẽ với lại bên đó cũng nhà họ vẽ luôn còn riêng về cái bản uh, ờ, tri ân của các cô chú anh chị mà hùng phước để ờ, xây cấp lên cái ngôi nhà thì ờ, ok thì phước vẫn để bình thường danh sách mình danh sách anh chị cô chú hỗ trợ thì nói thật ra là phước thì phước hay thật tình phước nói Phước Đầu Phước Tính nghĩ là để cái danh sách mạnh thường quân hỗ trợ Tuy nhiên khi mình để danh sách mạnh thường quân hỗ trợ thì họ lại nghĩ mình là một cái tổ chức từ thiện Thì thôi bây giờ Phước sẽ à, chuyển à, Phước à, sẽ để là cái danh sách anh chị cô chú à, Phụ à, Hùng Phước Cất nhà Rồi vậy thôi Rồi dưới đó là à, tên của mọi người Nói chung là miễn sao ở trong tâm của mình Cái mục đích cuối cùng của mình là vẫn đi về à, nuôi dưỡng ông bà đây là cái bức tượng này à chưa báo nữa cô chú anh chị đèn ở đây cũng đã đi xong hết trơn rồi nè đây là cửa nha đèn ở đây nè à. đó lên đèn tối mình sẽ lên đèn như vậy nữa có đèn luôn thì đó nữa mình sẽ làm cái hòn non bộ hòn cá thôi đèn rồi đi rồi đèn thì cũng nhờ là các em ờ, một em bên kỹ sư điện em ờ, em ấy ờ, hỗ trợ như là câu đèn là dùng còn đồ thì mình phải mua họ không lấy tiền luôn và riêng ở trong nhà này thì tất nhiên là cái bàn thờ ờ, bàn thờ thì mình sẽ có rồi nhà nào cũng phải có bàn thờ bàn thờ để ờ, mình uh, uh, giống như là cái gì nè kêu là nó là đốt ngang cho nó ấm cúng uh, với uh, cái bức tượng này thì nó cũng sẽ chuyển nè chuyển đi tại vì uh, cũng uh, giống như là mình không có duyên với mẹ thì phước cũng rất là mong cô chú anh chị thông cảm thật sự là à, Phước cũng muốn để nhưng mà chắc khi mà trời chuyển tượng về thì à, à, nhiều người người ta nhiều người đi hay là những cái à, ai không biết thì họ nghĩ ra đây là giống như là mình đang à, tổ chức một cái à, cái gì đó về tôn giáo rồi à, thờ cúng gì lum la thôi thôi vậy giờ mình sẽ không cái nào bên địa phương họ không cho phép mà nó không vi phạm về pháp lý của nước Việt Nam mình thì mình cứ làm còn nghiêng về cái phần bờ kè ở ngoài à, tính làm nhà mát thì bây giờ à, bên khu vực địa phương họ có họ có xuống và họ có tư vấn là cũng phải là xin phép với giả lại hiện tại là đang à, lưu bu về cái vấn đề đó họ nói để à, từ từ à, và phước cũng à, đang cố gắng để coi nhưng mà bây giờ tạm thời là mình không làm luôn không làm còn mấy cái cột nó lỡ đổ rồi thì phước cũng đã liên hệ với một cái chỗ khác để họ mua lại à, 10 cây hay 12 cây một cây bán lại 500 ngàn mình bán lại lấy cái tiền à, đó mình nữa mình bù vô mình à, làm cái lặt vặt mua những cái thứ lặt vặt ở đây rồi bây giờ mình sẽ đi vô trong nha à khoan trước tiên thì phước sẽ cho cô chú anh chị xem cái đường đi nè cái đường đi này đường đi bên hông là mình đã lót rồi nè đây đường đi mình đã lót rồi nha cô chú anh chị tạm thời à, tuần này nữa là xong tuần này thì à, ờ, tầng sau là bắt đầu là là kéo gào này gào này thì cái hàng gào này kéo dài tới bên kia luôn họ làm gào luôn thì chi phí là 41 triệu và cũng đã đủ luôn rồi thì à, một chút xíu nữa Phước sẽ công bố danh sách mạnh thường quân và công bố cái số tiền cũng như là tạm thời là Phước đã sẽ ngưng nhận và để chốt cái danh sách để chuẩn bị làm bản tri ân nên à, trong tuần này là Phước ngưng nhận nha tuần sau Phước bắt đầu sẽ đăng lên và đọc danh sách mạnh thường quân từ đầu tới bây giờ khi đó thì cô chú anh chị dò lại dùm phước cái tên nếu mà để coi có trục chặt gì đó để nữa mình lên bảng rồi mình khắc chữ lên rồi thì nó rất là khó mong cô chú anh chị à, tuần sau thì mình xem dùm phước nha rồi nữa mình kéo gạo đây nữa mua mấy băng đá mình để dài đây à giờ mình à, đi vô trong đi bắt đầu mình à, sẽ vô wifi lắp camera tạm thời à, mình như à, phước nhắc lại là tạm thời đây như là mình hiểu trong tâm mình thì mình kêu là máy ấm thôi nhưng mà nó sẽ không có bảng hiệu gì nhá tại vì nếu có bảng hiệu lên là sẽ là cái cơ sở rồi có công họ nghĩ là ờ, tức ờ, này kia trục lợi về từ thiện thôi giờ chúng ta sẽ mình né được cái này đó mình né với lại cũng là bình thường thôi trong tâm mình làm mình biết được rồi Rồi ở trong đây nghiêng về cái này ở đây đây nhà vệ sinh đó, nhà vệ sinh hôm nay thì có đặc biệt thêm là phước đã gắn mấy cái cây gắn mấy cái cây này nè để cho mấy cụ đi mà có thể nhìn nè học qua tới chỗ này luôn mà mình nhìn để mình đi mình ra nhiều khi lớn tuổi ở trong đây thì mình đều có tốt hết cửa này nó còn mới quá anh từ từ nữa rồi uh, cửa này nè cửa mở sẽ không thấy nè thấy không hiểu chưa không có rửa xe mà luôn rửa nước rồi đầy đủ có là bồ là bồ để rửa tay có kiến và đây là thì thật sự bên ờ, chính quyền địa phương họ cũng không làm khó khăn gì họ chỉ xuống ờ, nhắc nhở với lại họ nói mình là bổ sung thêm những cái thủ tục thì bây giờ cái thủ tục nó cũng hơi nhập nhằn quá nên chắc có lẽ phước sẽ bỏ những cái ờ, phần đó à, và đặc biệt là đất này mình bắt buộc mình phải lên thổ cư nha để chuyển mục đích sử dụng thì cái phần lên thổ cư đó thì để phước xe sở phước uh, lên à, nên cũng không cần uh, cô chú anh chị hỗ trợ thêm để phước uh, xe sở phước uh, bình biến ở đây mình cái giường này là cũng ờ, có một bạn bán cho người y tế để nữa có gì mình lấy xe rồi ra kéo à, có nâng nâng lên được luôn đó cái đầu lên còn cái giường này là giường ngủ còn cái giường đó giường y tế có chỗ đi vệ sinh luôn thì cái nhà vệ sinh bên đây giống như bên kia thôi đó có bàn đó thì ờ, nhìn ra làm sao rồi quay chung quy sơ qua rồi sau thôi gian này ở sau bếp nửa tivi để trên đây đây còn à, méo bên đây nè đi ra đây đi ra đây thì bên đây đang làm việc rau thì mình sau bắt đầu là kéo gào rồi luôn rồi đây. Nè. đi thẳng à, sau bắt đầu mình à, kéo gào này rồi mình xây lên chút rồi mình kéo lưới cũng ơi hiện tại là đang đổ mấy cột hết trơn nữa thấy không đó bên đây là cái vườn rau tuốt nhà ở sau thì nữa để mình nuôi nuôi gì đó tận dụng lại cái láng chài cũ á đây là cái đường đi nữa bên sau là xong cái này thôi như tổng thời là 99 phần trăm rồi rồi bây giờ Phước ờ, sẽ cập nhật cái danh sách cũng như là chi phí thu chi của từng này và tổng kết luôn à, ngưng nhận ngưng nhận tiếp à, để chốt danh sách và làm bản chi ân rồi thì bây giờ cũng như thường lệ là Phước sẽ bắt đầu cập nhật cái báo cáo thu chi à, công thợ hay là vật tư hay là mình đã làm được những gì kèm theo đó là tổng quỹ hiện tại còn bao nhiêu hay là hết hay là thiếu hay là như thế nào đó thì vào đây là tuần thứ 18 nha từ ngày 9 tây tháng 4 năm 2022 đến ngày 16 tây tháng 4 năm 2022 thì tổng cộng là mình có thêm được 83 ờ, triệu 229 ngàn đồng thì ờ, trong 83 triệu này thì của các cô chú sau thì từ số thứ tự à, 1 cho đến 360 thì các cô chú anh chị có thể xem lại ở các phần trước 361 là cô chú Hồng Cường ở Vũng Tàu hỗ trợ thêm 30 triệu 362 em Mỹ Yến và em Mỹ Nhi ở Canada hỗ trợ 4 triệu em Mỹ Dung ở Mỹ hỗ trợ 2 triệu gia đình cô Mai Thi ở Mỹ hỗ trợ 1.200 USD chú Dương Văn Nghi ở Mỹ hỗ trợ 500 USD bà Nguyễn Thị Mười hỗ trợ 3 triệu và bà Nguyễn Thị Mười à, tức là gia đình à, bà Nguyễn Thị Mười này cũng hỗ trợ cho cái à, giường y tế với cái xe lăn nữa lại xe giường y tế nãy cũng có quay á em Mini air Phương ở Mỹ hỗ trợ 2 triệu 229 ngàn đồng bà cụ bà Phạm Thị Thơm ở Sài Gòn hỗ trợ 500 ngàn đồng bạn Trần Thị Trúc Phương hay là Trúc Phượng vậy đó hỗ trợ 200 ngàn đồng à, chị Nguyễn Thị Kim Tiến hỗ trợ 1 triệu bạn Quỳnh Thị Châu hỗ trợ 200.000 đồng và cuối cùng là chị Hồng Yến hỗ trợ 1 triệu thì tổng cái số tiền là 83 triệu 229 ngàn đồng thì tuần này mình à, chi những gì à, mình làm những gì à, Phước sẽ à, cập nhật tiếp cho cô chú anh chị xem nha hồi tuần rồi á là mình còn là 44 triệu 529 ngàn đồng mình cộng với cái à, tuần này là 83 triệu 229 ngàn đồng thì tổng quỹ luôn là 127 triệu 758 ngàn đồng thì tuần này mình chia như thế nào à, về cái phần gào thì là mình phán cho thợ kéo gào hết luôn tới bên kia là 41 triệu là tuần sau người ta làm với kèm theo cái cửa nè tuần sau người ta gắn cửa luôn rồi là 41 triệu công thợ là do là bắt đầu là mình à, đã giảm thợ bắt đầu từ tuần trước nên công thợ tuần này có nó cũng ờ, bớt đi là chỉ có 13 triệu 530 ngàn đồng thì tuần sau mình làm thêm một tuần nữa thì chắc có lẽ là cũng đã ờ, ngưng rồi còn chẳng hạn như uh, những cái thứ lặt giặt, lặt giặt, dọn dẹp vệ sinh đồ á thì có thể là mình uh, hay là làm mấy cái uh, lặt vặt nè chép nè thì mình thêm một hai người thôi giảm lại nữa rồi rồi về vật tư là uh, cát đá xi măng để mình đang làm bên cái giường rau bên bển với lại tô mấy phần ngoài là 5 triệu 490 ngàn đồng cộng với là từng rồi ờ, là mình ờ, có ờ, kêu một số bạn lại dọn dẹp đồ này nọ rồi mình kêu cơm với lại làm thêm một số đường dây điện bên ngoài dây điện rồi bóng đèn nữa là 4 triệu 829 ngàn 27 ngàn đồng với mình đã đặt trước một bộ ly quăng là 6 triệu thì 6 triệu này thì là họ chỉ nói là tạm thời là biết giá 6 triệu thôi tại vì họ nói là giường 1 m 6 là 6 triệu nhưng mà giường 1 m 4 thì có thể bớt từ 300 đến 500 ngàn thì nhưng tạm thời là Phước uh, uh, đưa trước cho họ uh, và nói là 6 triệu thì có tới đó mình tính tiếp giường bộ đi quăng nha kèm theo là cái tủ chén với lại cái kệ chén cái tủ chén thì mua cái tủ bự là để để, để đồ ăn là như cặp như cái cặp con ghê hồi xưa ta kêu á còn cái kệ chén là để khi mình rửa xong mình úp lên là hai cái khác nhau kệ chén thì bằng inox còn cái tủ chén là bằng uh, meca loại dày luôn tủ chén là 4 triệu 2 kệ chén là 1 triệu 1 thì tổng ba món đó là 11 triệu 3 thì mình trừ luôn cái phần đó là tuần sau khi mà xong là mình chuyển lại chuyển lại tại Phước có đặt thêm cái một cái bàn thờ nữa bàn thờ để ở trong nhưng mà cái bàn thờ đó là bằng gỗ gõ 14 triệu à, nhưng mà cái phần đó là cũng có mạnh thuộc quân hỗ trợ rồi à, với lại mấy cái Phật đồ à, mấy cái à, tượng nhỏ nhỏ nhỏ đó như là một cái bàn thờ Phật nhỏ ở trong trong nhà để mình đốt nhang cho nó ấm cúng á thì ờ, có mạnh thường quân hỗ trợ rồi thì chừng nào xong thì mới trở về Phước không có tính phần đó rồi thì tổng luôn là 76 triệu 147 ngàn đồng và quỹ hiện tại mình còn là 51 triệu 611 ngàn đồng và hôm nay thì Phước sẽ là báo với cô chú anh chị là Phước sẽ ngưng nhận ngưng nhận và tổng kết à, cái danh sách thì à, tuần sau Phước sẽ đọc chốt hết cái danh sách từ số 1 cho đến cái số hiện tại là như số hiện tại này là nãy là cái số cuối cùng đó 600 ô ba trăm sáu mấy đó thì ờ, Phước sẽ coi lại những ai cô chú nào hỗ trợ hai ba lần thì Phước sẽ gộp chung lại để cho nó gọn lại sau đó làm một cái bản tri ân à, tri ân anh chị cô chú Hùng Phước tất nhà chứ đây không phải là máy ấm hiện lão nha mình hiểu trong tâm mình thôi nên uh, các uh, các bạn xem cũng hiểu dùng và thông cảm dùm cho Phước nha còn những cái thứ lặt vặt như camera này nọ với lại còn làm công thợ tuần sau nữa với lại uh, mấy cái uh, mua cái nói chung là những cái thứ lặt vặt tại vì này kia thì nói chung là còn 51 triệu 611 ngàn đồng thì Phước sẽ nghĩ là đã đủ rồi nên Phước sẽ nhận và tổng kết tuần sau sẽ đọc danh sách để cho cô chú anh chị dò lại cái nữa có đúng không đúng cái số tiền của mình không còn bắt đầu từng tới nữa là bắt đầu là sẽ có bảng bắt đầu Phước sẽ gắn cái bảng lên và khi đó sẽ chốt chốt luôn là tổng là mình làm ờ, hết cái nhà này là bao nhiêu tổng chi phí này là nhà bao nhiêu và diện tích này là bao nhiêu nói chung là chốt cái đất và sau đó thì uh, bắt đầu mình chờ những cái phần giấy tờ này nọ khi mà giấy tờ rồi xong thì mình bắt đầu sẽ uh, uh, trong quá trình mà thiện nguyện có hữu duyên gặp cái cụ nào đó có căn rồi đó thì mình sẽ uh, về để cho cụ nương náo về một cái tổ ống nào đó tổ ống nào đó là ở đây đó nói chung là mình cũng hiểu sau đó là hiểu nha tự trong lòng mình hiểu thôi chứ không có bản hiệu rồi thì tổng cái số tiền hiện tại là 51 triệu 611 ngàn đồng thì từng sau chi cái gì nữa thì Phước sẽ báo cho cô chú anh chị luôn tạm thời Phước ngưng nhận nha ngưng nhận và ngừng nhận để chốt còn nếu chẳng hạn như thiếu cái gì thì Phước sẽ bù còn à, riêng về à, lên thổ cư chỗ này thì uh, trừ hành lang lộ giới ra thì Phước cũng đã liên hệ với bên địa chính của địa phương uh, báo lên huyện. sau đó thì họ sẽ cho biết cái giá à, mình sẽ bắt đầu lên thổ cư và lên thổ cư thì chắc cũng hơi lâu để bổ sung cho nó hợp thức quá à, giữa đất đai tại vì lúc đầu á thật ra cô chú anh chị là không phải là à, phước cũng không nghĩ là mình có thể cất được một cái à, cái cái nhà cái uh, cái ấm dưỡng lão đi hay là cái tổ ấm này đó nó lớn được như vậy đâu nó khang trang vậy đâu phước, bởi vì phước lên, lên, lên sinh á chỉ có nói là đơn giản là tính cất uh, một cái nơi để cho mấy cụ uh, cư ngụ hai nhà cuối cùng thì uh, nó lớn và nó hoành tráng như vậy và điều đặc biệt ở đây đó là mình bị dướng vô cái là cái đem bức tượng về nữa bởi vì cũng hơi uh, khó khăn tượng thì chỉ có những nơi uh, uh, thờ phụng tôn giáo họ mới được thờ thì thật ra sinh á, thì cũng được tuy nhiên á, là phước ngại cái vấn đề nè à, như lỡ chiều chiều à, mình mở cửa gì đi thì có dân địa phương hay là ở đâu đó người ta thấy tượng người ta vô người ta lại người ta quỳ người ta cúng kiến nữa rồi xong rồi các này kia lại rồi nó công người sẽ thành một cái gì đó nó nó xa hơn rồi lỡ rồi có cái gì nữa rồi mất công để ảnh hưởng nữa tùm lum nữa phước thì phước uh, rất là ngại thị phi từ đó giờ mình làm bởi vậy thì uh, thôi cái nào mình hạn chế được nhưng mà trong tâm mình thì vẫn biết đây là cái chỗ để cho các cụ nương nấu và mình tự mình biết được rồi còn cái vấn đề khác về uh, bản hiệu này nọ thì thôi cái nào khó quá cho qua về bờ kè không cho làm thì mình cho qua luôn tượng thì phước à, từng ờ, sau đi để phước sắp xếp khi mà chuyển tượng đi phước sẽ quay clip lại để cho cô chú anh chị à, biết tượng đã đi về đâu à, chùa an long nhé ở tại cái găng à, phước sẽ bàn giao cho chùa an long và cũng đã được ờ, xin phép của ni sư huệ phượng à, đã tiếp nhận rồi một lần nữa phước xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị vào clip sau bye bye